chào tất cả anh em nhé giờ rất là nhiều anh em chơi những trò chơi bầu cua anh em thua anh em mất tiền giờ rất là nhiều anh em muốn tìm kiếm cái đồ mới để mình có thể chơi có thể giành thắng trong sân chơi của mình nhưng uh, khi mình đến sân chơi người ta thì đồ đạc thì của người ta làm sao mình có thể thắng được thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em công nghệ hoàn toàn mới có thể giúp anh em đến bất cứ sân chơi nào anh em chơi anh em đều có thể giành thắng mình đến sân chơi người ta nắp đi hộp của người ta nhưng anh em vẫn có thể giành thắng thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em bộ đồ chơi mới nhất của tôi thì à, đây là cái sản phẩm cảm ứng sắc cảm ứng không tan Đấy, 100 trăm là không tan anh em đến sân chơi người ta hột nắp đĩa người ta anh em chỉ làm sao anh em chạm tay vào cái hột bầu cua của người ta là trực tiếp nó sẽ báo dung về cái máy dung này cho anh biết được ra con gì để mình chơi thì sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em cái độ chuẩn xác của bộ đồ chơi này nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp một ít hột bầu cua và một cái đĩa thì đây tôi sắp lên tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ba một bầu cua ừ. thử luôn nam cho anh em để chứng minh em thế là hột là hoàn toàn bình thường nhé à. hột hoàn toàn bình thường đấy không hề ít đĩa này hoàn toàn bình thường này. không hề ít đấy nắp cũng vậy này hoàn toàn bình thường này không hề ít này thì chứng tỏ anh em là nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường thì trước khi tôi chạm tay hột này cho anh em xem là hột này hoàn toàn bình thường không hề có dấu hiệu gì nhé có dấu vết gì nhé thì cách chơi rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi người ta anh em chỉ làm sao anh em chạm vào cái sáp cảm ứng không đang này anh em ở giữa này nó có cái sáp cảm ứng này anh em chạm mà đấy nó không hề có dấu vết gì anh em nhé sau đây tôi chạm tay hột bầu cua này anh em nhìn này bề mặt hột này không hề có cái dấu vết gì luôn thì anh em đến chơi anh em chỉ cần là chạm tay một hột bầu cua thôi là sẽ báo dung cho anh em biết 6 nhịp dung khác nhau để mình có thể phân biệt mình biết được ra gì để chơi thì sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em cái bộ đồ chơi cái độ chuẩn xác nó nhé thì à, đây tôi sẽ để luôn cái cục dung này vào đây Đấy, với cốc này và đây cái hướng dẫn cái nhịp dung của nó này bầu một ngắn cua không dung tôm hai dài nai hai ngắn cá ba ngắn gà ba dài thì sau đây tôi sẽ test cho anh em này thì ở đây nhiều anh em thắc mắc không hiểu dung nhà giờ tôi bật cái nhịp dung luôn lên đây tôi để luôn cái máy này để chứng minh em cái độ chuẩn xác nó luôn mắt anh em nhìn trực tiếp vào đây tai anh em nghe nhịp dung nó thì xem cái máy này cái bộ đồ chơi này có chuẩn xác không anh em nhé sau khi sóc xong một lúc là tự động sẽ báo dung vào cho anh em biết thôi ba cái dung ngắn thì cái này chắc chắn tôi sẽ đánh con cá anh em nhé mà anh em xem này ừ, có cá này anh em chưa anh em nhìn theo cái bảng hướng dẫn này xem có dung có chuẩn xác không nhé sóc mạnh sóc nhẹ được mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn của người ta luôn hai cái dung hai dung ngắn thì con này chắc chắn tôi sẽ đánh con nai anh em nhé mở anh em xem này có một nai một cua một cá Đấy, hai ván chuẩn cả hai luôn con này máy báo không dung không dung thì đây không dung anh em sẽ đánh con cua này mở này anh em chưa hai cua một tôm rất là chuẩn xác sóc mạnh sóc nhẹ được đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta anh em chỉ cần làm sao anh em chạm tay một bộ cua là anh em phải giành thắng rồi con này máy báo tôi ba dung ngắn sẽ đánh cá này mở này có một cá một cua một gà Đấy anh em nhớ những sản phẩm chơi rất là chuẩn xác luôn anh em nhé khoảng cách bắt xa là 7 mét đổ lại anh em nhé dung một ngắn con này chắc chắn tôi sẽ đánh con bầu này mở anh em xem này hai bầu một nai Đấy, rất là chuẩn luôn sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta anh em sẽ là người làm chủ sân chơi của mình hai cái dung dài con này chắc chắn tôi sẽ đánh con tôm này mở anh em xem này hai tôm một cá rất là ok luôn anh em test cho anh em một tiếng cuối này đánh rất là chuẩn xác luôn anh em nhé dùng một cái ngắn này đánh con bầu này mở anh em xem này ok anh em rất là chuẩn xác luôn anh em tôi tắt cái máy rung nhé tắt đây đi đấy thì ở đây là cái bộ sản phẩm nó bao gồm là một là cái máy bao dung hai là sắc cảm ứng cái bộ đồ chơi nó rất là chơi rất là dễ dàng đến sân chơi người ta đồ đạc người ta hột nắp đĩa của người ta anh em chỉ làm sao anh em chạm tay hột là anh em phải giành thắng rồi đấy giờ đây tôi sẽ bóc luôn anh em cái hột này để chứng minh em cái độ xanh chín của nó là hoàn toàn 100 trăm không tan này đấy anh em chơi cả anh em thắng anh em được bao nhiêu chứ người ta có bóc ra thì cũng hoàn toàn không có gì luôn anh em chưa đấy rất là ok đúng không anh em thì à, đây là cái sản phẩm tiên tiến mới nhất của tôi đấy thì anh em cần quan tâm thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình đây anh em nhìn không hề có tăng chứng luôn đấy anh em cần quan tâm thì các liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình 082 595 2 hoặc anh em có thời gian anh em qua trực tiếp cửa hàng tôi một là bến xe miền đông sài gòn hai là bến xe mỹ đình hà nội anh em kiếm cho mình một cái bộ đồ chơi tốt nhất để anh em chơi anh em chiến thắng trong sân chơi mình ngoài bộ đồ chơi bầu cua ra chúng tôi rất là nhiều bộ đồ chơi khác nhau về tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà và những trực tiếp lập trình đến những phần mềm game trên điện thoại hành động game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại giúp anh em chơi giúp anh em làm chủ cái cuộc chơi mình và cuối cùng tôi xin kết thúc video ở đây chúc anh em giành thắng trong sân chơi mình xin chào anh em